Chào mừng tất cả mọi người đến với Yêu Kiều Podcast. Yêu trong chữ tình yêu còn Kiều trong chữ Việt Kiều. Đây là một podcast mà Hằng sẽ tập trung vào chủ đề sức khỏe tinh thần và cụ thể hơn là tình yêu của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hôm nay thức dậy thấy à, Berlin trời tuyết rất là đẹp nên là mình tin là tập podcast này sẽ rất là thú vị và khách mời của mình cũng đến từ Đức và từ một nơi khác so với cả nơi mà Hằng đang sống đấy chính là Munich thì um, chào anh Sơn đã đến với yêu Kiều rất là cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian để mà uh, nói chuyện cùng với em và tất cả mọi người ừ, em chào Hằng chào mọi người mình là Sơn Ly và mình rất vui vì hôm nay uh, được uh, mời làm khách mời của podcast và mong là các bạn sẽ có một buổi, ờ, lắng nghe được một buổi trò chuyện vui vẻ, cảm thấy thoải mái. Ừm, rất là cảm ơn anh thì, ờm, chắc là lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau như này cũng hơi hồi hộp một tí. À, mình sẽ mình sẽ warm up một chút bằng một câu một câu giới thiệu đến một câu hỏi. Anh có thể giới thiệu bản thân mình mà trong đấy có một từ yêu được không? Ừm. Ờm, anh thì, ờ mình năm nay 29 tuổi. À, rồi, anh năm nay 29 tuổi đang, a, ờ, sinh sống và làm việc tại Munich. Ừm. Và anh đã từng học, ờ, Bachelor ở trên Berlin và ở Đức được đến nay là gần 10 năm rồi, 9 năm 7, 8 tháng gì đấy. Và còn, à, liên quan đến yêu thì anh thấy là các bạn bè của mình hay, a, ờ, nói với mình là như là sống không thể thiếu tình yêu. Và <laughs> anh tính đến thời điểm hiện tại nếu mà xét về mặt thực tế thì có thể nói là như vậy. Thì anh cảm thấy như Ừm. thế là đúng. Ờ, ô anh là một người sống không thể thiếu tình yêu, đúng không? <laughs> Ừ, anh nếu mà anh thừa nhận đấy con người mình thì chắc là như vậy. Ờ. Thế nếu như mà bây giờ được ví tình yêu giống như một cái loại đồ uống ấy, thì anh sẽ ví nó với cái gì và vì sao? Ờ, nếu tình yêu giống một loại đồ uống thì chắc là anh sẽ nghĩ nhiều đến một loại không thể nào đấy hoặc là một loại rượu vang. Thực ra là giống rượu vang cũng là anh thấy là có vẻ lúc đầu nó sẽ mình sẽ rất là trước khi uống thì mình sẽ cảm thấy rất là hứng khởi mở chai rượu ra cảm thấy rất là đam mê với nó sau rồi uống hụt đầu tiên thì với những người mà không quen uống chẳng hạn thì có thể sẽ thấy nó không như tưởng tượng của mình, nó có thể đắng hơn, chát hơn các thứ thì có thể đấy là <laughs> giai đoạn mà mà <laughs> cãi cọ nhau nhiều các thứ. Ờ, nhưng mà sau đấy thì cái khi mà nuốt rồi thì cái cái âm vang của ly rượu đấy sẽ ở lại rất là lâu, ờm, ở trong lưỡi, khoang miệng các thứ và mình cảm thấy nó khá là ngon. Thì thì đấy là cái cái liên tưởng của anh nếu mà nếu mà nói đến vang, còn nếu mà đến cocktail thì anh nghĩ là nó nó rất đa dạng và rất nhiều vị có thể trộn lẫn với nhau được thì đấy là cái liên tưởng của anh nếu mà anh nghĩ đến <laughs> đến cocktail À, có nghĩa là tình yêu của anh là kiểu đa sắc màu đúng không? Mà sẽ sẽ có nhiều vị. Cái vị đầu tiên mà anh <laughs> chọn trong vàng đó là vị kiểu vị đắng. <laughs> anh có ai cãi nhau trong tình yêu không? Mà anh lại chọn cảm xúc um, mạnh thế. À, thực ra là anh nghĩ là với mỗi thực ra anh không anh không hay nhìn nhìn nhận tự anh không hay nói trước với cái đánh giá về về những cái chuyện tình cảm của anh mà là tưởng là anh kiểu hơi nó hơi làm cho nó trở nên kiểu nói thế nào nhỉ kiểu nó trung trung hóa lên ấy ừ. Tại anh thấy là cũng sẽ với mỗi người khi mà người ta yêu những người mà mà không hợp với họ thì chắc chắn là sẽ có nhiều giây phút cãi nhau hơn rất là nhiều khi mà người ta ở trong tình với những người mà hợp họ hơn thì anh thấy là tỷ lệ cãi nhau nó sẽ thấp hơn và những cái câu chuyện cãi nhau nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà em <laughs> em nghĩ em là một người uống vang rất là nhanh say ấy, <laughs> không biết là trong tình yêu em có <laughs> nhanh yêu và nhanh kết thúc hay không? Ừm, thế trước khi mà đi sang Đức anh anh có yêu ai ở Việt Nam không? Trước khi sang Đức thì anh có có một cuộc tình, ờ, hồi cấp ba, À. Thì, ờ, lớp 12 cuối lớp 12 cũng kiểu của tình học sinh kiểu khá ngây thơ các thứ và hồi đấy mình thể hiện hết ra những cái những cái con người thật của mình mà chưa qua chưa qua những cái thể hiện rõ bản chất của mình hơn là, là à. kiểu chưa qua những cái học hỏi được từ từ cuộc sống từ những cái kinh nghiệm của mình chưa có ấy cho nên là mình sẽ yêu theo kiểu thể hiện rất là rõ những cái tính xấu của mình nếu mà mình nghĩ lại ấy. Thế bây giờ thì <laughs> anh anh sẽ yêu như thế nào nếu so với cái hồi mà cách đây hơn 10 năm khi mà anh <laughs> còn ở Việt Nam? Bây giờ thì anh để ý nhiều hơn. Thì anh sẽ đầu tiên là hiểu bản khi mà mình hiểu bản thân hơn thì mình sẽ biết được là những người như nào thì sẽ hợp với mình hơn, và những người thế nào thì thì mình có thể tưởng tượng ra được một, ờ, một cái mối quan hệ lâu dài với họ ấy. Thì, ờ, như thế thì thông qua việc hiểu bản thân mình hơn thì anh sẽ sẽ, ưm, có được những cái quan sát tốt hơn cho bản thân mình. Và khi mà anh yêu thì anh sẽ cố gắng để, kiểu, quan sát đối phương nhiều hơn, để, kiểu, nhìn nhận từ nhiều góc độ hơn thì mình hiểu được cảm xúc của đối phương nhiều hơn thì mình sẽ yêu đối phương ấy tốt hơn. Thì đấy là cái mà anh cảm thấy khác biệt nhất so với hồi trước. Hồi trước thì hồi ở Việt Nam thì mình sẽ, kiểu, không nghĩ nhiều ấy, mình sẽ đề cao cái tôi của bản thân nhiều hơn và và nghĩ đến bản thân nhiều hơn rất là nhiều. Em nghĩ là anh đi Đức cũng lâu rồi đấy, hơn 10 năm là khá là lâu ấy. Thì em không biết là đến thời điểm hiện tại thì anh thấy là cái việc đi tìm tình yêu ấy, ở Việt Nam ấy, và đi tìm tình yêu ở Đức ấy, nó ở đâu thì nó khó hơn và cái sự khác nhau của nó thì như thế nào? đây anh thấy cũng một câu hỏi khá là hay. Ờm, anh thì chưa đi tìm tình yêu ở Việt Nam, tại vì anh anh trưởng thành trong những năm tháng học đại học bên Đức. Ờm, cho nên là nếu xét chung chung thì anh thấy là tìm việc tình yêu ở Việt Nam sẽ dễ hơn. Tại vì, ờm, thứ nhất là ở Việt Nam thì môi trường có rất là nhiều người Việt, còn ở Đức chẳng hạn thì thì cái tỷ lệ mà du học sinh, nhất là nam, ờm, mà có thể mà yêu một bạn kiểu không phải người Việt Nam là người Đức hoặc người nước ngoài thì tỷ lệ khá là thấp thế nó là xét theo bình quân về tỷ lệ thì ở Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn rất là nhiều và ở Việt Nam thì rất dễ dàng tìm được những người mà có cùng có nhiều điểm chung với mình như kiểu là cùng nơi sống ở Hà Nội cùng trường đại học hoặc là cùng trường cấp 3 sẽ có rất nhiều chủ đề để để nói chuyện và và có rất nhiều nơi để đưa đi chơi hẹn hò hết các thứ và hiện tại ở Việt Nam thì cũng bùng nổ rất là nhiều những cái phương thức hẹn hò online các thứ, dù có những điểm còn bất cập nhưng mà cũng vẫn là một cái cơ hội rất là lớn để các bạn, ờm, có thể tìm tình yêu ở Việt Nam khá là dễ dàng. Theo anh thấy là Việt Nam sẽ dễ hơn ở Đức rất là nhiều, còn ở Đức thì cái tỷ lệ đấy nó thấp rất là thấp và theo lứa tuổi, nếu mà lứa tuổi càng cao thì tỷ ch thì xét theo tỷ lệ thì càng khó tìm được một người mà thực sự mình cảm thấy là phù hợp với bản thân như ở Việt Nam. Ừm. À, còn ý thứ hai là câu hỏi là gì nhỉ? anh quên mất rồi. Anh cũng trả lời hai ý trong một rồi đấy. Là, ồ ừ, em chỉ hỏi là cái nào khó hơn và, kiểu, sự khác nhau như thế nào thôi ừ Ừm, yeah, thấy thì đấy, anh thấy cái đấy là khác nhau nhiều nhất. Ừ, thế dạ. Em nghe được là ở Đức cái chuyện mà tìm tìm tình yêu thứ nhất là nó sẽ khó hơn một chút bởi vì đầu tiên là mình đi làm mình bận rộn hơn cái công việc của mình đúng không rồi là mình là người gọi là người nước ngoài đang sinh sống ở đây cái cái cái mức độ cố gắng của mình nó sẽ phải hơn rất là nhiều so với cái người bản địa và mình gần như là mình mình mình mình bị quên hoặc là mình không có cái sự ưu tiên cho cho việc tìm tình yêu hay là có một cái tình yêu ấy, thì không biết là anh có trong cái hoàn cảnh như thế không <laughs> Anh thì chắc là <laughs> anh biết là nhiều bạn như thế, nhưng mà anh thì hình như không phải như thế. Hình như là có cái gì đấy trong anh nó nó luôn đặt việc tìm tình yêu hoặc là tìm những người phù hợp với mình nó nó luôn được đặt lên hàng đầu ấy, mà dù mà dù anh cũng, ờ, muốn là mình làm nhiều việc khác ấy, nhưng mà giả dụ như, kiểu, mình đi làm thì mình vẫn sẽ đi làm bình thường, nhưng bên cạnh việc, ờ, đi làm, bên cạnh việc học tập thì mình cũng muốn là dành thời gian để tìm hiểu về chủ đề này, chủ đề kia. Nhưng mà thường thì trong lúc mà anh sinh single thì thì cái cái nhu cầu tìm người yêu nó sẽ được đặt trên tất cả những cái chủ đề optional bên cạnh việc công việc tức công việc thì luôn luôn đối với anh thì luôn luôn là ưu tiên đầu tiên nhưng mà mình có rất nhiều thời gian ngoài công việc để có thể làm những việc khác cho nên là <laughs> đối với anh thì thì anh sẽ luôn luôn tìm nếu mà anh single thì anh sẽ luôn luôn tìm một cái thời gian hoặc là để một cái thời gian cho bản thân để nói chuyện với <laughs> người nọ cái kia hay là làm quen hay là kiểu đại loại như vậy thì đấy là anh thôi chứ còn tất nhiên là có rất nhiều bạn khác rất là chăm chỉ và đối với bạn khác người ta có một cái ưu tiên nhất định và đối với họ thì tình yêu là người ta để cuối trong cái chuỗi ưu tiên của họ ấy, thì đương nhiên là người ta sẽ thường là sẽ không có nhiều thời gian cho việc đấy nếu như ờ, với một cuộc sống bận rộn như họ ở nước ngoài tình yêu đến với anh có dễ dàng không Ừm, à, anh nghĩ là đến, nếu mà với bản thân anh thì nếu mà anh chủ động tìm chắc là nó sẽ đến ừ, dễ dàng hay không thì anh khá là anh không biết tại vì càng lớn thì mình càng càng sợ hơn hết ờ, sau Ừm. mỗi một sau mỗi một cuộc tình chẳng hạn thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ cảm thấy mình phải cẩn thận hơn rất là mình sẽ cần phải học hỏi hơn rất là nhiều từ những lỗi lầm hoặc là từ những thứ mà mà dẫn đến chuyện mà mình bị đổ vỡ hoặc là hoặc là mình phải cố gắng để hiểu bản thân mình hơn để mình không đi theo lặp lại những cái cái sự lựa chọn sai như ở quá khứ thì anh nghĩ là càng lớn thì sẽ càng khó nhưng mà hồi thành trẻ các thứ 20, 22 thì anh nghĩ là, là dễ <laughs> còn bây giờ thì khó hơn rồi bây giờ tầm hai chín ba mươi tuổi thì phải suy kiểu cân nhắc rất là nhiều yếu tố nữa đấy không phải là cứ yêu nhau thì, thì có thể ở lâu dài với nhau được bây giờ anh có đang có tình yêu của mình không hay là vẫn đang trên con đường đi tìm <laughs> không bây giờ anh có ra anh ờ, có bạn gái cách đây một năm rưỡi khoảng tầm một năm rưỡi rồi bây giờ bọn anh đang Ừ, bọn anh vẫn đang yêu nhau các thứ. Bạn gái của anh là người nước ngoài hay là người Việt? Bạn gái của anh người Việt, cũng là du học sinh các thứ như anh. Em tò mò một tí là cái lúc mà mà, kiểu như, tìm hiểu một người nào đấy á, thì anh anh anh có cái sự lựa chọn hay là đắn đo cái chuyện là mình nên, ơ, ờ, date thử một một cô người nước ngoài hay là mình sẽ tìm người Việt thôi? Ừm. Thực ra thì anh thấy là anh thì cởi mở với tất cả mọi thứ. Ừ. Nhưng mà, ờ, nói thế nào nhỉ? Mình cái cơ hội để mà mình date với một người nước ngoài thì nó sẽ đương nhiên thấp hơn rất là nhiều so với việc là mình nói chuyện hay là, kiểu, date với một bạn giống có có nhiều có nhiều sự giống nhau hay tương đồng với mình nhiều hơn ấy. Tại vì ở trong những cái platform tức là một khi ở ngoài bên ngoài công việc chẳng hạn thì thì khá là có ít những cái cơ hội để, kiểu, ờm, làm quen những cái bạn cái Đức hay là những người nước ngoài mới ở bên ngoài. Và nếu mà sử dụng những cái lã những cái chương trình hẹn hò, ứng dụng hẹn hò online thì như anh thì anh đã hình như anh cũng đã dùng thử rồi, nhưng mà anh thấy là thực sự nó không nó không phù hợp với bản thân với cả, Ừm. kiểu, ở đấy nó khá là khó để, kiểu, một chàng trai châu Á có thể tạo được gọi là get advantage so sánh khi mà so sánh với cả những cái những cái bạn à, người Đức hay là những cái bạn nào mà có ngoại hình tốt hơn mình hay là có kiểu chiều cao tốt hơn hay là cái khả năng ừ. khả năng người ta tạo nên một profile đẹp thì ừ. cao hơn mình rất nhiều cho nên anh nghĩ là đổi mới rất mọi thứ nhưng mà để mà nói chuyện sâu được để mà có những cái deep talk các thứ thì thường là mình sẽ nói với những người mà người ta có thể hiểu được cái cái background của mình nhiều hơn thì tỷ lệ sẽ cao hơn rất là nhiều nếu mà nếu mà mình nói chuyện với những bạn đến từ Việt Nam còn những bạn ở nước ngoài thì phải là những bạn thực sự có điều kiện tương tự như mình thì may ra người ta mới có thể hiểu được câu chuyện của mình hoặc là có thể đồng cảm với những gì mình kể thì cái đấy là tỷ lệ rất là thấp trừ khi là mình phải tìm phủ sóng rất là rộng các thứ phải nói chuyện với rất nhiều người thì may ra mình có thể mình sẽ tìm được một hai người thôi nhưng mà thường thì <laughs> anh sẽ không có cơ hội để nói chuyện với nhiều người như vậy cho nên là anh sẽ cân nhắc sau khi cân nhắc kiểu đấy thì anh sẽ có như từ bỏ luôn thì <laughs> mình nói chuyện với <laughs> các bạn con gái nước ngoài À, à kiểu như phải lên một kế hoạch là mình có ưu điểm gì và có nhược điểm gì đúng không để mà mình cạnh tranh với cả một cái thị trường hẹn nò đầy biến động <laughs> ở nước ngoài ừ. không thực ra mình cũng phải hiểu bản thân với cả hiểu cách uh, hoạt động của những cái platform một ấy những cái những cái kênh hẹn hò trực tuyến một ấy thì mình sẽ hiểu được là cái tỷ lệ của mình cao hay thấp và thì khi mà mình hiểu được kiểu đấy rồi thì mình mới bên mình biết ta thì mới giành chiến thắng được trên những cái thị phần mà tỷ lệ mình chiến thắng sẽ cao Ôi, nghiên <laughs> tìm tình yêu mà có vẻ là toán học và phân tích quá nhở? <laughs> Không, thực ra là lúc đầu thì anh cũng chỉ để cho vui thôi, nhưng mà nếu mà nhìn nhận nó một cách khoa học thì ừ. anh thấy là nó cũng có một phần đúng. Tại vì dĩ nhiên là nó cũng phải phù hợp, tại vì cũng có rất nhiều người người ta thích và người ta cái lối sống người ta chọn ấy, tại vì khi khi một du học sinh mà sang sinh sống nước ngoài thì cũng có hai thể loại hoặc là nhiều thể rất nhiều thể loại nhưng mà sẽ chia ra làm rõ ràng nhất là sẽ chia làm hai nhóm một nhóm là kiểu rất là muốn rất là thích và dành nhiều thời gian ở bên cạnh những bạn bè người nước ngoài ừ. um, đi chơi này rồi là giao du các thứ và mở rộng mối quan hệ chỉ với những bạn nước ngoài thì thì những cái nhóm đấy thì tỷ lệ để mà yêu một người um, dân bản địa hoặc là ở nước ngoài sẽ rất là cao tại vì cái, cái thời gian người ta đầu tư để dành cho những cái hội bạn đấy cũng rất là cao còn với những người khác thì những người, kiểu anh muốn nói là dành nhiều thời gian hơn ở cạnh những người cảm thấy thân thuộc với mình hơn các thứ, thì dĩ <laughs> nhiên là là cái cơ hội để mà yêu những người trong cái nhóm đấy, từ từ nơi mà mình sinh ra lớn lên thì nó vẫn sẽ cao rất là nhiều so với việc yêu ở ngoài. Tại vì cái phần lớn thời gian của họ dành ra là chơi với các hội nhóm người Việt, cũng có du học sinh là gì đấy thì đương nhiên là sẽ như vậy. Nếu mà nếu mà mình quan sát một cách thực tế thời gian mà mình dành cho cái gì cái gì nhiều thì mình sẽ cảm thấy là tại sao nó lại logic như vậy. Có một vài các bạn, à, trẻ hơn em một chút, các bạn ấy hỏi em là khi mà du học sinh ở bên này á thì nếu như mà không sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò không sử dụng cái platform hẹn hò thế thì mình sẽ tìm được cái người <laughs> bạn trai bạn gái hay là partner của mình ở đâu ừ, ừ, ừ. Anh nghĩ là thực ra là tùy vào nam hay nữ, nhưng mà anh nghĩ là có một có những cái điểm chung mà mọi người có thể ứng dụng được như là bên cạnh ví dụ ví dụ nếu mà vẫn là sinh viên nhá, thì có thể tham gia vào những, ờ, cái cái chương trình, những cái event của của trường như, kiểu, ờm, hiến máu hoặc là tức là mình sẽ phải lao ra khỏi cái vùng an toàn mình rất là nhiều. Như kiểu, nếu mà trong lớp không có đối tượng nào này, thì mình phải tham gia nhiều lớp, ơ, tự chọn này, tại vì lớp tự chọn thường là sẽ có nhiều khoa ngành khác nhau từ các lớp khác nhau để học cái lớp tự chọn. Thì trong lớp tự chọn đấy mình sẽ quen được nhiều người mới, hoặc là những cái chương trình bên cạnh những cái chương trình của trường đại học ra thì mình có thể tham gia những câu lạc bộ thể thao. Và thường là mình sẽ tham gia những cái thứ mình thích, như kiểu các bạn thích chơi bóng đá, bóng đá thì khó nhưng mà ví dụ cầu lông, bóng bàn, chạy, vân vân, vân Thì trong trong cái nhóm thể thao mình thích, trong nhóm sở thích của mình ấy, thì mình cũng sẽ gặp những người mà có cùng sở thích với mình. Thì đấy chính là cái điểm chung đầu tiên để mà hai con người lạ có thể nói chuyện với nhau được. Thì đấy cũng là một cái ờ, một cái sự tham gia đấy có thể tăng khả năng để mình có thể có người yêu hoặc là thì, ờ, bên cạnh đấy thì có thể đi chơi với các nhóm bạn bè của mình và cố gắng làm thế nào đấy để các bạn ấy dẫn theo các bạn của các bạn ấy. Và như thế thì, ờ, anh nghĩ là tức là thông qua những hoạt động bên cạnh những hoạt động thường ngày của mình mà mình không quen được ai, thì mình cố gắng xây dựng cuộc sống mình làm sao cho mình tham gia được nhiều những cái hoạt động có nhiều người tham gia nhất có thể. Thì mình sẽ tăng cái khả năng của mình nói chuyện, làm quen và tìm được cái người mà mình cảm thấy thực sự thoải mái và thích thú khi ở bên họ thì anh thấy đấy là một cái khả năng khá là tốt nếu mà không sử dụng những ngoại nào ừ, bạn gái của anh có tìm qua cái kênh đấy không <laughs> ngoài kênh là nhiều người kết nối không ừ, tức là anh tìm bạn gái hay bạn gái tìm anh vâng không anh tìm bạn gái bạn gái hiện tại ấy. Thực <laughs> ra dạ là không, tại vì <laughs> lúc lúc anh, a, ờ, lúc anh làm quen bạn gái của anh thì bạn gái anh Hanover, còn anh ở Munich. <laughs> Cho nên là anh tức hai người có những bạn chung trên Facebook, cho nên là anh chả sao anh ờm, nói thật là anh nhìn Ava bạn đấy anh thấy khá là ấn tượng, cho nên là anh ép thôi, xong rồi nói chuyện, thì nói chuyện một thời gian thì thì gặp, đi chơi với nhau và cảm thấy rất là hợp lý, thế là yêu nhau thôi. Khá là đơn giản. Ờ, không không ngại yêu xa, đúng không? Ừ, anh thì không, tức là ngại thì vẫn ngại, nhưng mà khi mà mình nhìn được một cái nhìn được một cái điểm chung nào đấy ở tương lai, từ gần ấy, và hai người có thể cạnh nhau được thì đối với anh thì anh sẽ rất là thoải mái như thế. này Tức là anh luôn luôn nghĩ trong đầu là có một cái giới hạn là hai năm nếu trong 2 năm mà anh nhìn thấy trong tương lai gần 2 năm đấy mà hai người có thể ở cạnh nhau trong cùng một thành phố trong cùng một không gian các thứ thì anh vẫn sẽ kiểu YOLO ừ. hai năm à ờ, anh có một vài cái tiêu chí hay là một vài những cái hint nào để mà biết là cái người đấy có phù hợp với mình trong vòng 2 năm hoặc là hơn không tại vì <laughs> anh có cái cảm giác anh có một cái thước đo hay là anh có một cái một cái danh sách gì đấy để anh biết là anh có thể hợp với người ta hay không <laughs> không thực ra không hẳn là danh sách chỉ là đơn giản là thứ nhất là mình nói chuyện và mình thấy uh, mình có thể chia sẻ với người với đối phương uh, tất cả những thứ mình nghĩ mình trải nghiệm và và mình cảm thấy được được lắng nghe chia sẻ từ những cái câu chuyện uh, à, tới đất hỡi cho đến những cái câu chuyện ở chỗ làm ở chuyện mà kiểu nó nó đòi hỏi một cái sự tập trung cao độ và một cái sự lắng nghe các thứ mà mình cảm thấy là tất cả những cái những cái cuộc nói chuyện đấy mình cảm thấy rất là ổn và và cái khoảng cái cảm giác lúc ở cạnh nhau các thứ nó rất là đúng nó rất là, nó là cảm giác thôi kiểu anh anh rất là cảm giác ấy chứ cũng không hẳn lý trí đâu um, thì thì như thế đã là những yếu tố đầu tiên rồi còn về lý trí thì đương nhiên là anh sẽ xác định theo kiểu là như kiểu thứ nhất là cái cuộc sống của hai người có có khác nhau quá không có khác nhau ở những cái điểm cơ bản nhất không giống kiểu như là ví dụ như là sẽ rất là khó nếu như mà um, nếu như mà thực ra anh lấy ví dụ này cũng không ổn lắm nhưng mà ví dụ như là một người một người học một bạn um, yeah, thực ra là um, ví dụ một bạn học nghề chẳng hạn với bạn học đại học thì cái khả năng nói chuyện của hai người đấy với nhau khả năng thấu hiểu chia sẻ được thì sẽ thấp hơn rất là nhiều với việc bạn học nghề nói chuyện bạn học nghề hoặc bạn học đại học nói chuyện đại học chẳng hạn tức là ý tôi không có ý phân biệt học nghề hay học đại học đâu nhưng mà ý anh chỉ là khi mà người ta dành thời gian của mình với một thứ gì đấy rất là nhiều trong cuộc sống thì thì cái điểm đấy mà người ta có thể mang ra để giao tiếp với những người khác trong cùng một cái nội dung như vậy thì cái khả năng hai người có thể đồng cảm trao đổi với nhau là cao hơn rất là nhiều so với việc là bạn dành ra 10 tiếng một ngày để để kiểu bận rộn với một chủ đề người đối phương của bạn bạn tình của bạn 10 tiếng với một chủ đề hoàn toàn khác và hai người không thể nào trao đổi với nhau những chủ đề như thế thì thì nó sẽ có một khoảng cách và trên hướng phát triển của sự nghiệp thì nó sẽ là cái khoảng cách đấy nó sẽ càng ngày càng lớn cho nên là cái đấy là những cái mà anh xét thôi về mặt lý trí còn về mặt tình cảm thì đương nhiên là nhiều khi tình cảm sẽ đến trước lý trí nhưng mà khi mà dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một cái một cái mức độ quyết định nhất định với bản thân của mình nhưng mà với anh thì khi mà anh cảm thấy là cái sự khác biệt nó rất là khó để có thể để bù đắp lại được thì thì lúc đấy anh sẽ phải xem xét thực sự nghiêm túc về cái mối quan hệ còn nếu mà mọi thứ đều anh cảm thấy đều ok những cái điều kiện cơ bản nhất thì đều ok thì thì anh thoải mái với cảm xúc của mình thôi ừ. thì đấy gì em em em có để ý là khi mà mình khi mà mình còn bé hay là cấp 3 hay là mới vào đại học đi khi mà mình yêu mình không có nghĩ nhiều đâu không nghĩ nhiều chuyện tương lai chỉ là thấy là mình đang rất yêu cái người đấy mình đang cảm thấy rất là nhiều năng lượng nhiều cảm xúc với cả cái người partner của mình thì mình, gọi là, trọn vẹn, nhưng mà bắt đầu mà lớn hơn một chút thì mình sẽ nghĩ đến những cái thứ mà như anh nói là nó là lý trí một tí ấy. Mình xem xem là mình có phù hợp hay không, mình có gắn kết được lâu dài hay không và em nghĩ là cái thời gian 2 năm là một cái <laughs> thời gian rất phù hợp để biết là mình có nên đi tiếp hay không. Tại vì qua 2 năm nó sẽ đến những cái mốc rất là khác, ví dụ như là một năm đầu tiên là bắt đầu tìm hiểu, đúng không? Rồi là làm quen, gặp gỡ bạn bè, xong bắt đầu đến năm thứ hai là là đến cái tiết mục là giới thiệu với gia đình kể cả là mang về nhà hay là không mang về nhà giới thiệu nhưng mà ít nhất là bố mẹ cũng đã biết là ừ mình đang yêu cái người này mình đang làm quen cái người này đúng không thì sẽ đến cái giai đoạn là gia đình <laughs> thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một tí nên là nên xác định sớm <laughs> là mình có thể gắn kết với nhau hay không trước khi mà tiến xa hơn với kiểu em nghĩ là Việt Nam mình vẫn vẫn có một cái tư duy không phải là tất cả phụ huynh nhưng mà em thấy là nếu như mà đã, đã dắt người yêu về nhà ấy là một cái gì đấy nó rất là nó rất là nghiêm trọng nó rất là nghiêm túc ấy. và kiểu cảm giác như mình chuẩn bị cưới nhau về nơi rồi ấy. thì không biết là bố mẹ anh <laughs> có cái suy nghĩ để, liệu đối với anh không thực ra là anh ờ, chỉ muốn sửa lại một tí cái hai năm chứ anh anh không có ý là là trong vòng hai năm là làm để để check tình yêu hay là để biết đâu mà anh anh cái hai năm của anh là hai năm trong việc yêu xa à, ờ, ok uh, còn còn còn quay trở lại câu hỏi là là dạ, vì <laughs> bố mẹ anh thì cũng dạ thì tại vì anh cũng uh, chín tuổi ba mươi tuổi thì ở Việt Nam các thứ thì phụ huynh các thứ thì cũng khá là hay dục nhất là bạn bè anh các thứ cũng có gia đình có con nhiều rồi <laughs> chỉ nên là khi mà được giới thiệu bạn gái các thứ thì gia đình các thứ thì bố mẹ anh cũng uh, sau đấy cũng rất là kiểu như là dục hoặc là kiểu hay kiểu nói đùa thứ gì là kiểu tính như thế nào các thứ nọ kia còn, à, anh thì chưa có cơ hội được, à, đưa bạn gái về về ra mắt bố mẹ trực tiếp, thì mình nói chuyện qua video các thứ thôi. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà anh về Việt Nam thăm bố mẹ năm sau các thứ thì chắc là cũng sẽ bị rụt nhiều. <laughs> Nhưng mà thực yeah, dạ, nhưng mà đối với anh thì thì anh tự tức là anh sẽ tự xem xem lúc nào là phù hợp với bản thân mình. Cho nên là bố mẹ anh nói thế thì anh chỉ, kiểu, cười cười cho vui thôi chứ anh cũng anh cũng không để cái đấy nó ảnh hưởng đến những cái quyết định của anh ừ. Nhưng anh có bị áp lực khi mà rất là nhiều người xung quanh ờ, nói về cái chuyện đấy và giống như kiểu là tiếng Anh nó có cái peer pressure có nghĩa là kiểu bạn bè của mình thì đều là ổn định rồi đúng không? Có nhà, có xe, có vợ, có con ABCXYZ rồi bố mẹ lúc nào cũng tác động vào thì cái đấy nó có làm cho anh cảm thấy áp lực là anh nhiều khi anh phải phải có nghĩa là anh vẫn quyết định nhưng mà nhiều khi cái quyết định của anh nó sẽ đến sớm hơn so với cả cái dự định ban đầu Có bao giờ bị cái cảm giác ừ. đấy không? Anh nghĩ nó đến muộn hơn dự định ban đầu. Dự định ban đầu của anh là năm sau anh cưới, nhưng mà nhưng mà chắc là anh lại phải lùi vì <laughs> gần đây thì anh cảm thấy là nói là anh anh không bao giờ bị áp lực bởi yếu tố bên ngoài ta kiểu vì bạn bè họ kia mình cảm thấy áp lực hay là gì mà mà anh chỉ áp lực về chuyện sự nghiệp thôi chứ còn anh không bị áp lực về chuyện tình cảm cứ lắm tại vì một khi đã ở cạnh nhau rồi thì anh thấy là là, kiểu, mình cũng không mình không nhất thiết phải phải đặt ra một cái là là mình phải cưới trước năm bao nhiêu tuổi, là có con trước năm bao nhiêu tuổi. Tại vì hồi trước thì anh luôn nghĩ là cha tầm 30, 31 là mình thấy là ok và đấy là hợp lý. Thì anh thấy là nếu mà đến lúc đấy hợp lý thì mình vẫn sẽ làm thôi, nhưng mà bây giờ anh 29 tuổi rồi thì anh thấy năm sau vẫn còn quá sớm đối với anh chẳng Thì năm sau anh 30 tuổi rồi cho nên là anh nghĩ là chắc phải hai ba năm nữa, ví dụ như vậy. Thì thì trước mắt thì anh cũng sẽ có những cái mục tiêu khác, cho nên là anh muốn tập trung cái cái năng lượng của mình cho những cái đấy nhiều hơn. Tại vì thực ra là chuyển cưới xin cũng khá là cũng sẽ mất rất là nhiều năng lượng, thời gian trong khâu tổ chức chuẩn bị các thứ. Cho nên là anh thì anh không không áp lực quá thế đâu. Anh thì tập trung vào việc là làm nào để mình sống khỏe giữ gìn sức khỏe, sống khỏe thì mình sẽ thoải mái hơn cái cái cái thước đo cho cái sự sớm muộn của anh ấy nó là cái gì? Ừm, trong việc lập gia đình á? Vâng. Thực ra là anh thấy, ờ, sẽ là về mặt có thể nói là nhận thức, tức là mình phải rất là clear một điểm là khi mình lập gia đình, khi mình lập gia đình là mình sẽ, phải có một cái trách nhiệm nhất định. Và không những là trách nhiệm cho bản thân, cho cho vợ, người vợ hay người chồng của mình mà còn là trách nhiệm cho gia đình của người vợ hay của người chồng, kể cả về bố mẹ, hai bên các thứ. Đấy là cái mà anh nghĩ là mình phải clear về chỗ đấy để mình có một cái nhận thức rất là rõ ràng về đấy. Còn còn nhưng còn một bước lớn hơn nữa là đến cái bước mình có con thì cái bước đấy sẽ sau bước sau khi bước mình lập gia đình hoặc là có những người còn trước khi mình lập gia đình thì đấy là tùy đúng không nhưng mà cái cái bước có con nữa cũng là một cái bước rất là lớn trong trong cuộc đời để mình xác định được là là cái trách nhiệm của mình với gia đình như thế nào cái cách nuôi dạy con như thế nào các thứ thì anh nghĩ là cái cái cái thước đo của anh là việc cái ý thức của bản thân cái cái cái suy nghĩ của bản thân về việc đấy như thế nào thì nếu mà mình cảm thấy là mình đủ sẵn sàng Ờm, còn việc tài chính thì anh thấy là tại vì nhiều người cũng có những thước đo về tài chính riêng, nhưng mà anh thấy là nhiều thì nhiều và ít thì ít thôi, nhưng mà dĩ nhiên là càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà nhưng mà, nhiều khi cũng chả biết thế nào là nhiều, thế nào là ít đi Cho nên là nó đến thì nó cứ đến thôi, nhưng mà cái cái cái quan trọng là mình đón nhận nó như thế nào và cái cái cách suy nghĩ của mình về cái trách nhiệm đấy như thế nào để mình có thể hoàn thành cái cái những cái bước chăm sóc ừ, từ từ partner cho đến chăm sóc con cái tốt nhất thì cái đấy là anh nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái suy nghĩ của mình cái trách nhiệm của mình đối với cái gia đình như nào thì đấy là cái thước đo của anh À, ok anh sẽ đo bằng bằng cái sự chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ đúng không? Với kiểu thật ra cái ừ cái em nghĩ là là cái cảm xúc sẵn sàng trong cái chuyện lập gia đình nó là một cái thứ cảm xúc rất là rất là khó ấy, kiểu có có thể là tháng này mình đang cảm thấy <laughs> mình rất sẵn sàng xong rồi đến hai ba tháng nữa <laughs> xong rồi kiểu kinh tế có nhiều biến động rồi thị trường <laughs> có nhiều thứ xảy ra mình lại cảm thấy là mình là mình không sẵn sàng nhưng mà em nghĩ đúng là cái đấy nó nó là câu chuyện của của cá nhân đấy chứ nó không ừ. nhất thiết là mình phải ở ừ, mình thấy người ta có gia đình mình thấy người ta mua nhà thì mình cũng phải làm như thế tại vì kiểu cái lúc đấy mình cảm giác là mình mình chỉ đi theo thôi mình không mình không có một Ừm. cái mình không có một cái nền chắc chắn cho những cái, ờm, cho những cái dự định tương lai của mình ấy. Ừm, đúng rồi. Anh thấy quan trọng nhất là hiểu bản thân, hiểu bản thân và hiểu cũng hiểu bạn đời của mình muốn gì nữa thì cũng để để, kiểu, hai người luôn luôn trao đổi với nhau thẳng thắn thì không phải một người luôn luôn muốn lập gia đình sớm và một người còn lại thì có những dự định về tương lai thứ nhiều hơn. Thì những cái đấy thì mình cũng phải cảm nhận được và và cố gắng để dung hòa làm sao tìm được một cái balance à, tốt nhất trong mối quan hệ của mình bây giờ giả sử là anh cũng là anh cũng là 29 tuổi mà nếu như mà yêu ở Việt Nam ấy và yêu ở Đức ấy thì anh nghĩ là nó có nhiều sự khác nhau không? Ờ, anh nghĩ là sẽ khác nhau nhiều đấy thì nó đã khác nhau trong cuộc sống rồi cho nên là trong tình yêu thì chắc là ở Việt Nam sẽ nhiều áp lực hơn rất là nhiều ở Việt Nam thì mọi người sẽ đề cao những mối quan hệ xung quanh nhiều hơn ở Đức khả năng nhiều hơn ở Đức và ở Việt Nam thì cái mối quan hệ cộng đồng nó cũng được đề cao hơn rất là nhiều mọi người có nhiều thời gian để trao đổi với nhau hơn để đi chơi với nhau hơn chính vậy anh nghĩ là nếu mà anh yêu ở Việt Nam thì sẽ phải kiểu mình sẽ bị phân tâm, không phải phân tâm mà là mình sẽ dành rất là nhiều thời gian cho những mối quan hệ, cho những cái chuyện nhỏ nhỏ bên bên cạnh ấy. Ừ. Và và còn ở Đức thì anh thấy là nó sẽ bình yên hơn một chút. Mình, kiểu, mình tận hưởng cái khoảng thời gian mình dành cho nhau nhiều hơn. Tại vì thường là chỉ có hai đứa hoặc là, kiểu, đi chơi bạn bè các thứ thì thì cũng không không theo tần suất nhiều, ví dụ một tuần một lần hoặc là hai tuần một lần thôi. Còn nếu ở Việt Nam thì thực sự nó sẽ nó có thể xảy ra mỗi ngày được hoặc là hoặc là kiểu sẽ sẽ có nhiều hoạt động hơn rất là nhiều ấy và điều đấy thì nó sẽ một phần cũng thể sẽ tốt cho mối quan hệ nhiều hơn với những cặp nào mà thích sự náo động thích thích những nhiều cảm giác gặp nhiều người nọ người kia ở bên ngoài còn với những cặp đôi mà thích kiểu yên tĩnh hơn các thứ thì sẽ có nhiều vấn đề hơn thì anh nghĩ là sự khác nhau chủ yếu nằm về xã hội Vâng, thật ra em nghĩ là còn Việt Nam ấy, kiểu, đúng là như anh nói là, kiểu, thời gian mình hướng ra bên ngoài sẽ sẽ nhiều hơn ấy, còn ở bên này là thời gian mà, kiểu là, dành cho nhau ấy, là nó sẽ rất là nhiều. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mà đi ăn sáng thôi nhá, <laughs> là ở Việt Nam <laughs> muốn đi ăn sáng nó còn là <laughs> dăm vẩy các cửa hàng là xung quanh nhà mở cửa có thể từ giờ sáng mà không có vấn đề cho cái chuyện là mình muốn ăn phở lúc rưỡi hay là giờ sáng, đúng không? Còn ở bên này mà muốn đi ăn sáng là còn phải chờ đến cái lúc mà cửa hàng mở cửa có lúc thì 10 giờ <laughs> có lúc thì 12 giờ <laughs> chứ đến cái chuyện mà rất là căn bản như thế thôi là mình đã không có ở bên này rồi ừ công nhận ở Việt Nam thì chắc sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn ý cho nên là chắc là các bạn nam sẽ bị dễ bị đau đầu hơn trong khoảng đưa bạn gái đi ăn hay là, hay là đi chơi chứ còn ở nước ngoài thường sẽ có ít những sự lựa chọn đấy hơn thì thường là sẽ dễ đưa đến quyết định hơn thấy <laughs> ở nước ngoài nhiều kiểu không không biết là mình phải đưa đi đâu ấy tại vì kiểu chẳng có cái gì ấy <laughs> xung quanh đấy không có một cái gì khác ngoài cái chuyện là mình ở nhà nấu cơm dọn dẹp nhà cửa <laughs> xem Netflix hay là nấu ăn các thứ thôi thế là thế thế là hết trong một buổi hẹn hò <laughs> rồi đúng không rồi làm. thế bây giờ ví dụ như nếu như mà anh được định nghĩa tình yêu đi thì anh sẽ định nghĩa tình yêu với anh là cái gì một cái sự Thực ra anh chưa bao giờ anh nghĩ về câu hỏi này. Cho nên là anh cũng chưa biết nó là cái gì đối với anh. nhà anh nghĩ tình yêu là một là một thứ chắc cả cảm xúc của mình và làm cho mình cảm thấy cuộc sống rất là nhiều màu sắc. Và làm mình cảm thấy trân trọng à, cái cảm xúc của bản thân nhiều hơn và cũng uh, là mình cảm thấy hiểu về bản thân nhiều hơn anh nhiên như vậy tại vì tình yêu với anh nó nó thể hiện ra cái cái bản chất của mình nhiều hơn nó thể hiện con người mình nhiều hơn để mình có thể nhìn nhận và hiểu bản thân tốt hơn chứ nếu không có tình yêu thì anh nghĩ là khó để có thể nhận biết được là mình thực sự bên trong mình là người như thế nào ấy. Ừm. Khi mình không trải qua nhiều mâu thuẫn hay là trải qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc mà nó không được đẩy lên những cái những cái giới hạn ấy, thì mình sẽ thường sẽ khó có thể nhận biết được cái cái giới hạn của bản thân và giới hạn cảm xúc của bản thân và và hiểu thực sự về cái tính cách bên trong của mình. Em nghĩ là cái việc mà có người yêu khi mà mình ở nước ngoài á, nó sẽ quan trọng hơn so với cái việc là mình có người yêu khi mình ở Việt Nam. Tại vì là ừ, giống như, kiểu là, mình ở ở Việt Nam mà mình có rất là nhiều những cái điểm tựa về mặt cảm xúc ấy, chẳng hạn như thế. Mình sẽ có gia đình, mình sẽ có bạn bè, mình sẽ có anh chị em họ hàng các thứ, thậm chí là đồng nghiệp nhiều khi mình có thể làm bạn được á còn ở bên này thì nó rất là rạch ròi cái việc đi làm và cái việc đời sống riêng tư đúng không rồi là mình không có một cái người ở bên cạnh mà mình cảm thấy rất là thân thuộc mình cảm thấy rất là bình yên đấy thì không biết là anh anh có cái cảm xúc đấy khi mà anh có người yêu không anh nghĩ là chắc là cũng có tại vì thực ra là cũng khó anh cũng không có người yêu ở Việt Nam mà ờ, khi cũng không có trong thời gian mình đi làm hay là đi học nhiều cho nên là khó để để mình cảm nhận được cái sự so sánh sự khác biệt nhưng mà anh khi mà anh tưởng tượng thì anh thấy là chắc chắn là nó rất là như vậy tại vì ở bên này thì cuộc sống nó sẽ ít ít có những cái chuyển biến những cái những cái mối liên hệ quan hệ với những người những người khác ít hơn rất là nhiều so với so với cuộc sống Việt Nam cho vậy là cuộc sống Việt Nam mình sẽ bị dễ bị kiểu distract hơn ấy dễ bị kể cả khi mình không có người yêu thì mình có rất nhiều những mối quan hệ khác và và đồng nghiệp như em đã nói thì nó cũng um, rất là rất là muốn chia sẻ những khoảng thời gian private với mình các thứ cho nên là anh nghĩ là sẽ dễ dàng để mình kiểu để thời gian trôi đi chứ còn bên này thì thì sẽ có ít cơ hội thế hơn thì mình sẽ mình sẽ cảm thấy thiếu hơn ấy, nếu mà mình nếu mà mình không có người yêu hoặc là hoặc là mình khó có thể bỏ ra được cái ý đấy ra không trò trong đầu mình. Còn ở Việt Nam thì sẽ dễ hơn khá là nhiều. Nếu mà xét theo kiểu chung chung thì thế Ừ, em nghĩ em mùa đông ở nước Đức mà một mình thì cũng <laughs> mệt lắm đấy mệt về cả mặt cảm xúc <laughs> lẫn những cái việc xung quanh luôn đấy ừ chiêu luôn luôn là drama của du học sinh mùa đông ở nước Đức Mùa đông <laughs> mùa đông rất là trầm uất. Ờ, có một cái câu hỏi mà gần như là cuối cùng mà em muốn hỏi đấy là nếu như mà bây giờ anh nếu như thứ ba tuần sau đi, anh phải đi đến một cái hành tinh song song mà anh không biết là ngày trở về của anh là ngày nào và anh sẽ chỉ được mang theo một người với anh thôi. Anh sẽ muốn mang theo ai? hành tinh song song à? thực ra là anh sẽ cân nhắc giữa việc mang theo dĩ nhiên là anh sẽ hỏi bạn gái anh, nhưng mà anh sẽ cân nhắc cái việc mang theo bạn gái anh, hoặc là anh sẽ không mang theo ai cả. Tại vì thực ra là mang theo bạn gái anh thì thì anh phải hỏi nếu bạn ai có muốn đi cùng hay không, nếu mà không muốn đi cùng thì chịu rồi, đúng không? Ờ. Thì anh vẫn sẽ đi một mình thôi, nhưng mà nếu mà anh phải đi thì thì anh cũng thể cân nhắc việc là anh đi một mình tại vì uh, nếu bạn ấy không muốn đi còn nếu bạn gái thực sự rất muốn đi thì anh sẽ bán cho bạn gái của anh à, nhưng mà có vẻ là anh thích phương án đi một mình hơn đúng không à không thực ra là cũng khó để nói là thích như nào tại vì anh cũng không biết là cái gì chờ đợi mình ở hành tinh xong song kia ấy ừ. um, thì dĩ nhiên là có bạn gái thì cũng sẽ tốt hơn chứ thì ví dụ như là mình uh, uh, mình vẫn có thể có con được này vẫn có thể duy trì đời sống được này mà cuộc sống nó sẽ đỡ buồn hơn đi. Ừm. Dĩ nhiên là hai người bảo dưỡng sẽ tốt hơn một người rồi. À. <laughs> Em tưởng là là anh nếu mà bạn ấy không muốn thì <laughs> em tưởng anh nghĩ là chen mình ở đấy thì anh không? <laughs> để anh kiểu chịu đựng hết tất cả những cái áp lực ở xung quanh lên cuộc sống mà không không không cần ai giúp đỡ. Không, biết đâu cái hành tinh song song đấy rất là đẹp thì sao? Giống kiểu Pandora trong phim Avatar chẳng hạn. Thì thường có hai người thì sẽ kiểu mình có thể show được cho cho người ta cái trải nghiệm của mình ở đấy chứ ừ. không mình thì nhiều lúc cũng hay mà sẽ khó để có thể kể lại cái cái câu chuyện của mình nếu mình chỉ có mình ừ. hay đấy ừ, kiểu, nhiều khi em nghĩ hành tinh song song là một cái hành tinh mà kiểu mình sẽ nhìn được mọi người ấy có nghĩa là mình tại vì à. nó song song ở à. trái đất mà đúng không thì mình sẽ nhìn được mọi người ở trái đất Ví dụ như anh vẫn có thể biết là bố mẹ anh như thế nào này, nhưng mà chỉ là anh không <laughs> contact được rồi anh vẫn nhìn được và anh vẫn biết là mọi thứ mọi thứ đều rất ổn. Đấy. Ừ. Thì vẫn quyết định mang theo bạn gái hả? Nếu như bạn gái đồng ý. Không, nếu mà hành tinh song song thế thì anh đi một mình thôi. Ờ. <laughs> ờ giống kiểu <laughs> mình được nhìn hết tất cả mọi thứ rất là cảm ơn anh hôm nay đã <laughs> dành thời gian nói chuyện với em em thấy rất là thú vị và em hiểu thêm một phần về con người của anh và hiểu thêm một chút về cả cách yêu lẫn cách đưa dẫn cái quyết định trong cuộc sống um, mong là tất cả mọi người cũng giống như hằng đã được nghe một cái câu chuyện à, khác cái câu chuyện hàng ngày mà mọi người được nghe ừ, cảm ơn hằng rất là nhiều cuộc trò chuyện rất là thú vị anh <laughs> nhiều lúc anh cũng không không nghĩ ngợi quá nhiều như thế đâu mà những câu hỏi rất là hay. Yeah, dạ, rất là thú vị. Cảm ơn em. cảm ơn tất cả mọi người. À, hẹn gặp lại mọi người vào tập phát sóng tiếp theo của Yêu Kiều. Việt